Ok, hello xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel LCS Chào Gaming Hôm nay chúng ta tiếp tục với tựa game A Black Tale Innocence Và như tập trước là chúng ta đã biết thì Hugo um, đã tìm lại được mẹ của mình và phát hiện được một cái siêu năng lực đó là điều khiển được à, đàn chuột điên này rồi Và Amicia thì cũng được các bạn bè tìm lại uh, Sau khi bị ngất để trên đường đi tìm Hugo Ok và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tựa game để xem là hai mẹ con nhà Hugo sẽ thoát ra khỏi tay của ngài phán quan như thế nào nhé hay là liệu uh, Amicia và những người bạn có đi tìm uh, hai mẹ con họ không Chương 15 Hồi tưởng à, không biết tựa game của chúng ta có bao nhiêu trường đã nhờ mẹ giúp đỡ mà kiểm soát được bầy chuột rồi ok tới tường thành của tòa lâu đài uh ừ -huh. theo bây giờ đứa này đi một mình à ở đây này có đồ sửa sửa sang lại đồ đạc này. Uh, it's a tough winter this year. Anyway, how was your nap? Feeling better? A little. Did you dream of him again? Yes. I'm going to prepare a special brew of St. John's wort for you. That's all right, Lucas. I don't need it. I miss him, that's all. I have to accept that he won't be coming back. Amicia, you're going to be all right? <sighs> <sighs> <sighs> I'm going to go see Chị sẽ vào mọi người. Oh, can you tell Melly about the chest? Of course. Okay, home được thôi, ok. Ok. Chị tự cút thôi. Đường này hả? Oh, Wait, yeah. À? what? Locked again. It's the cold. I'm telling you, it's almost worse than rust. Đâu nhỉ? Ờ, đi vào uh, what are you doing chế đồ đã. Hugo should have found you. Thế con này bắt được lắm hoa vãi trưởng ạ. Ok, đi tìm bàn uh, ờ, chế thêm đồ đi. đâu ấy nhỉ? I remember each place each moment. Đường này là đường đi xuống dưới này. Hmm. Đồ ném các kiểu ok. Đây rồi, đủ đồ ném rồi. À? à thế là chương hai chương vừa nãy là là là con này không phải nhân vật chính cho nên là nó mất mấy cái ném ấy này luôn. Đây, bây đủ đồ rồi. Còn thiếu một ấy nữa thôi. We've never had so many apples. So many Hugo would have made himself sick with them. Này đi lên bên trên rồi. À, đi nhặt uh, à, cho nó nhiều nhiều uh, Roderick still hasn't been able to work because of the snow. Này. nhặt nhiều nhiều đồ một xíu. Ôi vào sửa này. Bản sửa đâu ta? Ở đây. Ok. Chúng ta có thêm cái gì lọ chứa dụng cụ. Ok, làm cái này đi. This should make things a little easier. từ điển còn khá nhiều đồ mình chưa tìm được ok có lẽ là The soup. Whose town was it? Melly? <laughs> sẽ đi ra ngoài thôi ở đây là xuống hầm chế tạo rồi được được được được được oh, Lucas spent the night here again. Lucas has to stop picking up books. mấy đồ. <laughs> Lucas's face when he thought he created a great work. Phun ra luôn. And Hugo. Well done, Lucas. You're a sorcerer. <laughs> Chết sập lửa này làm luôn đi. Ok chưa? Làm không thiếu một thứ gì đi. Ui, đây có một cái cửa sổ này Excuse me. Oh. If you Dưới này có một cái mộ này. If you know where Hugo is, tell me out of pity. Ồ. Oh. Or look after him. mình mới biết ạ. Được trước xuống đến đây chưa nhỉ? Cái đường này không phải đường ra rồi Đây, Xuống con mẹ nó hâm mộ rồi Ôi, ngày xưa xây mấy quả này đỉnh cấp thực sự ạ Chết mẹ lạc mẹ đường Đéo biết đường ra Dây này Phun luôn Thằng này vẫn đang mở hòm ạ Vẫn chưa mở được Ok mọi người thì không biết là đi đâu hết rồi Tình hình ở ra đây lắc quá aren't Come on, cheer up. One more day. Ờ, đường ra đâu nhở? Lạc trong chính căn nhà của mình luôn rồi. Ở à, đây, đây, đây, đây. Ồ, oh, đường này vừa nãy mình vào rồi mà. Chắc là đi xuống đường giữa này rồi Hai, oh, um, hai đứa này cãi, cãi nhau gì đây Hey, sorry, am I interrupting? Uh, no, Arthur was just saying he wants to leave Again oh, Come on, I want us to stay alive, that's all Like we've always done Listen, it'll be dark soon and we have to light the fires Can you help me, Arthur? Go on. Try not to annoy the hell out of her. <laughs> why would I do that? Because you're a pain in the ass, that's why. Oh, Lucas needs help with his chest. Yeah, right. He just wants to see me, that's all. Oh. <sighs> All right. Ready when you are, Amicia. Có nhóm lửa gì đây? Nhóm lửa gì nhỉ? Đến chỗ Arthur. Đi rồi. Let's get the braziers in place, starting with that one. Yes, I know. Đi. We've been doing the same routine for weeks, Amicia. I'm sorry. It just helps me sleep better knowing the pit is secure at night. À, nhóm hết chỗ này lên á. cái gì? Thằng kia đợi ở kia rồi. dưới toàn là nước kìa Rồi xuống hộ đằng kia à? Đây, đây, đây, đây, thang, thang, thang Ở kìa Không xuống được là sao? What's up? I feel old. You look pretty good for an old person. <laughs> Thank you. Listen, I don't know your brother that well, but... He would like you. Really? You saved us. You were captured, you managed to escape. <laughs> You're like a hero from a book or something. A hero? But he would have been sad to see you leave. Ah. À, để cái này qua đây trước để đề phòng à way you go. Dự <laughs> phòng chuột à? I have a thing for fire. All right, if you say... Uh, is everything all right, Roderick? Everything's fine. This damn thing is going to work. À, trời tuyết cứng cứng cái này rồi. Chứ không phải hai đứa. <laughs> Ah, and there you go. Now the braziers will stay put. The Roderick method. Random, but effective. Haha! Try it! I intend to. Hạp hết cái chỗ này lên Ai đặt sẵn đồ ở đấy thế nhở I haven't forgotten. Ok, xong hết chưa? Ở đây, mình lên đây. Right, you take that one, I'll look after the other brazier, whenever you're ready. Rồi, chịu trách nhiệm lò nào. Ok, tất cả sẵn sàng vào vị trí chưa? Ờ không được. Ồ, oh, có ấn nước đéo đâu. Rồi sao nữa? Đây đây đây đây đây. Nói chuyện thằng này xem nào. Hey, are you alright? Uh, yes. Why? That was pretty uh, intense. Oh, the kicking you mean. My father was like that. I'm just carrying on the tradition now he's, um... Anyway, how about you? Oh, I'm alright. I miss the kid too. Hey, you know what? We could always extend the search area. Roderick, there's no point. Ờ, một tháng sau rồi này. Cả tháng không tìm thấy. Let's let's just get the pit ready for the night. All right. <laughs> Arthur wants you all to himself, is that it? Just shut it, will you? Dearest Amicia, allow this forlorn brigand to steal thy heart. <laughs> Go take a bath. At her heard Tika. <laughs> How sweet a minstrel thou makest. Let's go and make sure the brazier is right up to the edge. No rat is going to be able to climb out of that pit. The system is here for a reason. So I need it all way. Stop trained soldiers. Arthur, Melly is tired of running. Melly and I are not people like you. But perhaps Melly isn't like you either. All right, I get it. You handle the à, xoay đến những cái chân này á. Ok. Đặt lò than là đúng rồi sao làm gì nữa? Cái bên này đặt đúng chưa? à đúng rồi này ngay chân rồi này tức nghĩa là những cái cái cái lò than này sẽ đặt ở những cái chân cột này chế tạo này Ngon luôn Ủa, cửa này đóng à Mỗi tôi không có bộ ấy thôi Không bộ sửa chữa thôi À đây Ngon Có luôn bộ sửa chữa Ngon luôn Quá đỉnh Nhà thiếu nguyên liệu Thiếu vàng à À Nó nhảy vào đây mà tự nhiên đấy không vào được là chết Rồi, xong rồi. Something wrong? Ui. What the fuck man? Lại thả chuột ra rồi. Ui, nước. Nước dâng chuột lên rồi Ui Chưa bây giờ phải giải cứu thằng Arthur rồi Thằng Arthur, Nó ở tận bên kia cơ That's never happened before! Shit! Shit, I've never seen so many. The ladder in the red area. If we can reach it, we'll be able to get to the tower. Use your brazier. I'll open a way for you on my side. Tham bên kia à? Lại phải giải giải đỗ cái này một lần nữa Lại à? phải đi sang cái thang bên kia. ok là phải giải cứu thằng kia rồi kiểu phức tạp hơn đấy có mấy cái mẹ thể loại xoay xoay lốc này chuột đầu chui ra khiếp ấy nhở dữ vậy bây giờ lại đẩy đẩy I prefer being qua bên down there. What the hell is going on, Amicia? They tried to get in before, but never like that. How come? How do I know? But it was almost like they were attacking. Oh, come on. They're rats, not the English army. But they know what they're doing. I've only seen this once before. At home. Shit! At the domain. You should have got out of here. Uh, Amicia, I think I need your help. Leave it to me. I'm a bit worried about ah! this. I can't go any faster. Huh? Thằng này sao ở đây rồi À để qua đoạn này đón thằng này Xong rồi đưa thằng này lên cầu thang về bên này Đấy đây đầy chuột rồi Thằng kia không có chất dẫn lửa à? Tự chiến đi gì nữa Không phải đứa này cứu ạ tay vãi hò rats have got in. Amicia, they're not kids anymore. They're used to it. I don't want to take any more risks. I'm not going to lose anyone else. What I'd really like is to be as far away from here as possible. Well, I'm not a magician, huh? Are you alright? No. What the hell is going on? Arthur, did you get bitten? No. We have to get out of here. The, the castle was made to resist. Lucas, there were never so many before. This is not a simple infestation. What the hell is it then? Không đơn giản, à không đơn thuần lũ chuột này đến quấy phá đâu, có người điều khiển đến rồi ấy. Ở đây rồi. Chính là chính là ông này. Nó bắt thằng này điều khiển chuột ạ. À. Go and do what has to be done. Làm những gì phải làm đi. Vì bảo vệ mẹ mà phải giết con chị à? Hugo. Come on. Hugo, it was Ellie, him. What are you doing it was Hugo. Amicia, what have they done to him? Way. The rats! He, he, he was... He can control them. Yes, with the macula. Where does that go? Don't panic. The castle was designed for this kind of situation. Rồi, phải đi rồi. Thằng kia bị điều khiển rồi. Nếu mà không làm vậy, chắc là con mẹ nó sẽ nguy hiểm. Demetia, he's right. Go through. Thôi, ăn cứt rồi một đấm mỗi đứa một đấm Get to work. Hugo, Hugo. Kill her, or I will kill your mother in front of you. Hugo, it's me, Amicia, Ủa. your sister. Chọn một là một là mẹ, hai là chị. Mẹ điều điều khiển bọn chuột. Go no! Go on, child. She means nothing to you now. I've been looking for you everywhere. What are you waiting for? Cross the damn threshold carrier. Don't listen to him, Hugo. Enough. I'll let your rats have her. Don't touch him, you bastard! Bastard! He gave himself up because you betrayed him. Thanks to him, Vitalis will soon be the sole carrier of the macula. What? No! Hugo is the only carrier! What? Blood now flows through the veins of the Grand Inquisitor! Quan. Arthur, no! Die! Ah! You're burning chó. Có thằng, thằng này với đứa này mỗi, mỗi đứa bị một đấm rồi mà thằng này vẫn có thể thoát được nhỉ? Arthur, go make sure he's dead. I have to... I have to speak to Hugo. Go ahead. I'll take care of him. Wow, xử lý thằng kia đây. Hugo! I just want to talk to you. He can't hurt you anymore, Hugo. Look! 무서워요. Alright, ah, alright. I won't move. You come here. Come on. Eh. me. No! No! I... Hugo... I was trying to protect Ôi. you. I... Con này cũng khôn đấy Chạy đến ôm thằng em để Để không bị sao You did it You bastard. Ôi, ăn cứt rồi. Ôi. Mẹ am tưởng thanh niên cầm hòn đá dã ông này rồi chứ. You go I will kill you quickly. I don't give such special treatment to everyone. I have all the time in the world. Cold will slow you down eventually. Phải dập hết lửa đi ta kira nantinya. Your hearts I can hear them beating full of fear Ah, tắt cái này đi Để cho lũ chuột lên Có cái lì tao kill you quickly. I don't give such special treatment to everyone. Stay there! Where are you, eh? Học Ơ kìa à? Nó bỏ giáp rồi Mày làm phát nữa Ây à Khá đấy nhở mới được ạ chưa Mày làm phát nữa Mày Hết chưa Ô bây giờ thằng này thành vật chủ rồi Bọn chuột không không cắn nữa tear them apart. Melly, I'm... Just shut up, all right? Stop it, please. I'll kill them all. I'll burn their fucking banner! you'll never make it. What about you? You're just gonna stand there. Just wake up. Look! You don't know what you're saying. I do know we're getting killed. One by one. They got my brother. Your father. Yours. There's nothing left. Nothing! She's right. Amicia, this is crazy. Five of us. Against... against an arm. I think there are a lot more of us now. Has... has he passed the threshold? Yes, I believe so. Hugo, no, what no, do you want to do? I want to save Mommy. That changes a lot of things. Even if it kills us, what have we got to lose? Us? Nothing. But Vitalis. Now we can stop him. So let's go. Đi thôi. Chơi. To the death. death. Ây à, Hugo này mẹ giết được vài người phát giờ cứng hẳn. Ok, chương 16, lễ đăng quang. Uầy, ông ờ, đại phán quan ờ, định ấy à? Lên làm chúa tể à? để đăng quang này chắc là tới tới ờ, tới buổi ờ, đăng quang này để ờ, thịt ông kia rồi We'll get her out of there, Hugo. Right, that's enough hanging around. Làm thế là đủ rồi. Con kia hơi vội nhở. She'll be alright. But can't we help her? That's why we're here. To help her get revenge. And to keep her alive. We got the kid and the rats. We're invincible. Portrait. Oh shit! What's the matter? Melly, calm down. Those fucking rats blocked the safest entrance. They didn't mean to do it, Melly. They. We don't have a choice. We have to try the great door. But watch out. Oh, Melly, wait! Is she angry with me? no. She's just angry, full stop. But give her little time, Hugo. Vâng, nhặt nhặt nhặt nguyên liệu, nhặt nguyên liệu. Vui chơi không quên nhặt nguyên liệu. Thằng này cứ phải đi theo mình để bảo kê ạ. Thịt luôn. Ờ kìa, tưởng thịt luôn. Ôi, dám trụ à? Three. It's risky. Dallas knows what he's doing. We're better off using the back door. That's what he says. Chances are it's locked. They're going. on in that Time to make our move. Lucas, Tốt rồi, di chuyển thôi. Have faith. In the meantime, we have a job to do. Right, I'm going back. Be careful. Oh, phải sửa rồi, phải sửa, phải sửa. tốn đạn hơi tốn đạn It's changed a lot since last time. The bells, the cathedral, Amicia. That's where Vitalis is. not nhà thờ à? That bastard's gonna get a surprise. First, we have to find the others. Ui, tiếng đéo vậy? Ồ, có tiếng chuột này Ngon Đây, đây, đây, đây, đây Chuột đá từ đây Làm gì nữa Wow Are you sure? Yes They're listening to me Wow Wow, thằng này khoái rồi rồi chuột mẹ bọn này là bố chuột rồi Đi đường nào vậy Chúng không nghe thấy em nói Rồi bọn này là bố chuột rồi Watch out, guards. này phang đá ở đầu nó rồi ôi rồi con vợ nào bắn cung này con mẹ đang định phang thằng kia mà bị bắn phang ngực chết queo luôn à sợ thực sự con vợ nào bắn cung ấy nhỉ stories have changed since the carrier arrived. Perhaps he's gone and found himself a new protege. Oh, phải xử từ từ rồi. What's that? I'll have to go and see. I can't tell what it is. What's that? Wow, có một thằng bắn cung ở trên kia à? Căng kèo ấy nhở Đi đâu bên này rồi Căng kèo vãi nồi ạ à. chưa Bố mày dụ mày đó Thằng ngu Làm sao xử thằng trên kia bây giờ Bắn tên ghê quá con vợ này nữa Good, you can come. Yes, yes. Tập này thả càng nhiều chuột càng tốt Hết đá nha, hết đá nha Wait here, I'll be quick. Come here. Right. Ở đây, đây, đây. Thằng này đi cùng ơi. Tưởng thằng này vẫn trốn ở kia. nhìn thấy gì ấy nhỉ Xin lỗi nhờ bạn nhìn thấy gì ấy nhỉ Tôi giải chuột đã Bạn đừng có láo Ơ kìa phí thế? Ném còn trượt ạ à. đá nha Ui phải đây này hey hey hey đéo chơi nhá đéo chơi đéo chơi nhá đéo chơi đéo chơi uống đéo chơi mày nhá mẹ đồ lợn này kill you. À, dụ ờ, thằng này đi rồi ờ, mình đi qua luôn chứ nhỉ? tội đéo thì mình phải ở lại Tí thì mẹ mày lỗi ạ Ô con lợn này đang về rồi Roderick, you're up. was dạ. that? always complicated things, you know. Ốc con chó Mẹ mày một xiên rồi Từ từ Chỗ này đông người quá Ôi à Đi lại từ từ phần này luôn Git luwak no eh. Sợ chúng mày Ô tiền sư Chắc phải dụ thằng này ra đây rồi Ừ rồi tha hồ mà nhặt đồ tầm này, này không ai có thể cản bước được ma gaming rồi tầm này chắc cũng không cần thả chuột nữa rồi nhỉ thả làm gì nhiều này tùy mình đường mình đi mà mình cần thả thôi xin mấy viên đá But it's that or the rats. Perhaps the end of time is when you can't tell what's good or bad anymore. Can you take care of him? Come me. Over there! Ah! Let's go. I wish I was strong like that. Nate, you have an army of rats. Roderick, do we have to open Đó, nó phải lần lượt này mới được. I'll take care of it. On your mark. Alone? Do you want to do it? Qua được bên kia không? Bên kia có đồ kìa. Roderick, can you look after it? All right. No no no no no no no no no no. Không có ai cả. Con dân chơi ạ. chỗ ấy nhở ờ, bố ai dụ từng thằng một Lại xa quá, đéo bán được vẫn đang chú ý đến bọn chuột xử mấy khứa này đã You're alive! Listen, Vitalis is at the cathedral. That's all very well, but the whole battalion is coming our way. You need to get out of here. Take the stairs. The house has an exit on the other side. Um, the one that's on fire. We can't go back. Go! We'll meet you on the other side. Be careful. Come on. Okay. mỗi người một bên rồi. Nhưng mà đang nghe nó phải cho mình qua bên kia chứ nhở? Tại đây có mấy cái đồ ở bên kia cơ mà Ôi làm cái thuốc ngủ đi Mẹ sư Nguy hiểm đấy Phải có thuốc mê được Mấy thằng áp sát Là cực kỳ nguy hiểm ah, I'll break it down. Gah! You swine! You see? The guards are coming. Roderick, take cover. We'll handle them, Hugo. Have fun. What happened to you? I know you're here. You're gonna pay for this. chúng nó cầm ấy Boys, Ăn cứt rồi. Kéo được. Mẹ bọn này ồ ạt vào kinh quá. Từ từ nhá. Trường này chơi hơi mất thời gian rồi đấy. Uhm đến B mình phải xử hết bọn lên bỏ hết bọn chuột này lên mới được Xong rồi à... ok đấy nhở cái này nhiều nhiều vào ok cầm này luôn này ah, I'll break it down. Roger, take cover. We'll have to keep it. dùng thuốc nước à, đồ dập lửa khá nhiều Be careful. Can you do it? Yeah. <laughs> tougher than I am. Really? I never lie. you The You don't need to tell me twice. Úi trời ơi, anh thợ rèn quá khỏe. đuổi vỗ tay nè vỗ tay nè oh, các dân chơi adu adu adu adu ah, Well done, men. Keep your eyes open. No one must approach the cathedral. The cathedral. We're on the right track. Dad, the boat goes. It's the only way to the cathedral. We must find a way to cross. Đây rồi Lấy xe này ra chắn rồi À đéo Ờ à, đéo Đấy rồi Của ban chỉ tạo đấy rồi Nó chế được một cái gì cả Bay hết cả đồ rồi The cart, Roderick. If we push it to the port, portcullis, it will give us cover. Hugo will be protected behind it. Hey! Leave it, Amicia. What are you doing? Thôi ăn cứt rồi. I'm pushing. Roderick, let me help. I'll be fine. If you want to help, keep an eye out for guards. All right. All right, let's do this. Hi, Roderick. Don't worry about yeah. Dạ. me, kid. Không bắn được à? Soldiers! Soldiers ahead! Amicia! Los! Bastards! Amicia, they hit him! leave the cart, please! No! We needed to reach the Portcullis! Từ từ nha Đánh kiểu gì nhở Hết đá này làm sao mà chơi Hả men một viên đá Ồ oh. Hết đá làm sao mà chơi hả men Get off the chain. You. You shouldn't. Why? This place. Sợi xích ở đâu? sợ xích gì cơ? Không được rồi. The cart, Roderick. If we push it đá. Calis, it will give us cover. Hugo will be protected behind it. Mình cứ phải đi theo sau đi thằng này rồi. Leave it, Amicia. What are you doing? Stay back with your brother. I'm pushing. Roderick, let me help. I'll be fine. If you want to help, keep an eye out for guards. All right. Stop. All right, let's do this. Hydro Drake! Don't worry about me, kid. Ah. kìa Thế là đéo cần đánh mấy thằng ấy à Đéo có chuột rồi Khó chơi quá Thế là đéo cần đánh mấy thằng bắn cung à Mẹ à Chỉ đánh mấy, mấy thằng đằng sau thôi Hey Leave it, Amicia What are you doing? Stay back with your brother. I'm pushing. Roderick, let me help. I'll be fine. If you want to help, keep an eye out for guards. All right. All right, let's do this. Ở đây ở bên này có một túi đá này. Don't worry about me, kid. Thì không cần đánh mấy thằng bắn tên rồi. Ê! Cái lỗi gì đây? Rời ạ! À. Gì đứng hở thế nhở Nó, nó bắn cho hít À mày đi luôn ạ The cart, Roderick. If we push it to the portcullis, it will give us cover. Hugo will be protected behind it. Hey! Leave it, Amicia. What are you doing? Stay back with your brother. I'm pushing. Roderick, let me help. I'll be fine. If you want to help, keep an eye out for guards. All right. All right, let's do this. Hydro Don't worry about me, kid. Soldiers! Soldiers ahead! Amicia, they're all yours! lòi cái mặt lợn ra làm cái gì? The cart, Roderick. If we push it to the port, it will give Trời us cover. kẹt con mẹ đây rồi. Hey. Leave it, Amicia. What are you doing? Hey. Your brother. I'm pushing. Roderick, let me help. I'll be fine. Cay vãi nồi, vừa nãy thì quân ra một đống ạ. À. Bây giờ ra có mấy thằng. Mình cái nhá nhá nó bắn cho phát. Một ngực luôn. Bắn bọn bắn tên này không bao giờ hết Nó cứ chết một thằng nó lại ra thêm một thằng Cho nên là Mình sẽ Không cần phải bắn đâu đi theo cái xe này Ra đây Ơ kìa Ra đây Ra đây Zardo. We needed to reach the bot gullies. Amicia, they're behind us. Bastards! You bastards! Zardo. I've reached the stairs. Come quick! Zardo. qua đây qua đây qua đây u thằng này bị ăn một phát tên rồi bắn cứt rồi thằng này chết mẹ rồi ui thằng này bỏ mạng đây rồi kéo ai cover thằng đít ạ à. I'll get you out. rồi. I'm sorry. I'm sorry. Ah, thằng cơ. Come on, we have to go. Nếu mà đánh ở mình đi đường phía trên để bắn bọn ấy Bắn bọn bắn cung Để cao cover thằng này thì bọn nó sao đến chém mình Éo đây làm gì được Cốt truyện nó bắt buộc thằng này phải chết rồi That's why Roderick and Arthur sacrificed themselves. Just leave me alone! She's right, Millie. Roderick. He's Roderick đi He's resting now. I can't take any more of these bloody rats! Bastards! But they're going to get us too. Really? How? Be like this. How do you... Hugo, tell me you're going to help us kill those bastards. Melly, We've got no chance without your brother, Amicia. You get that, right? I will help you, and you're going to help us save Mummy. You've got yourself a deal. What huh? okay. <laughs> yeah, try ready. Wait, Is it Joy? còn mẹ ăn đồ ngu Amicia cần nhặt đồ để nâng cấp đồ Lại một bộ kit nâng cấp nữa Not bad Not bad at all Ui, đây một đống chuột luôn ạ. Quá tuyệt vời. All our efforts have led to this. So keep your eyes peeled. Find me. Well, just come from over there. Can't be bothered. There! Get them! Come Ben, over here! The Lord will strike you down! có cái liềm tao ở đấy mà ăn mà chó này tỉ thí với tao bố mày ở đây này mà ngu vậy I'm done. Ha. Don't look so smug after being eaten by rats, eh? Ừ. Không mở tường cho lũ chuột vào đâu. Ok. The Inquisitor's manual. Ôi trời ơi. Được, được cái sổ tay luôn, ngon luôn. Vô đây đi, hỡi các em chuột. he's going to do something very bad. I can feel it. Like what? Excuse me, but whatever he's up to, we're here to kill him. They were waiting for us. Hello. Lucas, Melly, stay where you are. here some children are asking for punishment. You'll die if you come down! That doesn't matter. Amicia, they're all right down there. So tell them to come out. Go on. Very well. Ai Trời ơi Đéo được, đéo được Không cần phải điều điều chuột Không cần phải điều chuột Phải dùng ná để mẹ solo chúng nó The fuck Bạn Phần này khó vãi nổi ạ Ngốc nghếch Ừ, cái gì đây? Cái gì đây? Ôi trời ơi. Có thể tin được. Giết mấy con chó này trước không được. What? I can't see what it is. Yeah, intruders. Ah! Đi Ơ ờ nhở Sao lần đầu mình đi mẹ mày qua đoạn này đơn giản mà It's a bloody mess. Get ready. Sao lần này khó vậy? gem manual for this shit. It was written before Vitalis. And we're gonna make sure Rồi, lần này sẽ không có sự sai sót nào đây cả. Vitalis. Amicia, he's going to do something very bad. I can feel it. Bad? Like what? Excuse me, but whatever he's up to, we're here to kill him, right? He's about to start. Let's go, Hugo. Mummy's in there. Lucas, Melly, stay where you are. So, I hear some children are asking for punishment. You'll die if you come down. That doesn't matter. Alicia, there are rats down there. So tell them to come out. Go on. Very well. Watch it. Something over there. Ah! I'll get you in the end. Ah! Get over here. Now. à mày ngu chưa? Chó con này lên đây các chiến binh mẹ mày xong chưa mày còn lợn chị em ngày ghê thiệt <laughs> Help me. No one else must get in. You don't want to understand, Beatrice. My child. Hugo! Amicia! Mother! Did Vitalis do this? Ui. Ông này cũng điều khiển được chuột à? Ông này cũng điều khiển thật được chuột rồi. Hugo, are you ready? Yes, the rats are here. Then let's go. Stay close to me. We're coming too. Rồi, giết ông này nào. Lên. Hai bên chọi nhau. Lên. Too bad he's forgotten who taught him everything. Shut up, you old fool! We're here to kill you, not listen to your speeches! And yet, look at you, walking towards me like lost sheep to their shepherd. That's enough, Vitalis! You're alone! Give us back our mother or... Ô, ông này sao sợ vậy? Tưởng cũng có năng lực như thằng này chứ. his friends. <laughs> You're so touching. Thank you. Thank you for your candor. Ui da. You hear them? The angel. The angel. Uầy, à ông này là bọn chuột trắng à, thằng này bọn chuột đen ạ. À. ăn cứt thằng Lucas. It's our blood, Meli. All right. Destroy him. Regroup! Advance! He's getting them to regroup! They're not stopping! Light isn't stopping them! I can do it. Ready? Go on, you go! It's our only chance! ơi ơi ơi ơi cái gì đấy ô thế thế bây giờ phải làm như nào chọi nhau đến bao giờ Ông này cứ mỗi lần mỗi lần chọi là bị đau một lần này. Alo. À, chọi này đến bao giờ nhỉ À Lúc ông kia đau thì mình Thì mình phải ấy Thì mình phải dập lửa Ô kìa Không kịp luôn à ngày càng nhiều rồi à Chết chết chết chết chết chết chết Ông kia chưa đau chưa ấy được Ông kia vẫn đang tụ Đây rồi Ơi ơi, ê ê ê ê ê quá Thề mà này khó thực sự ạ à. Face one Butcher. He's getting them to regroup. You They're not stopping. Talent. Night isn't stopping them. I can do it. Really? Go on, Hugo. It's our only chance. I'm you out. Round my blood. My brother's blood. You're nothing but a usurper. Unbelievable. Oh, no, oh. Well done, Hugo. We'll show him. What's Beatrice? Look at yourself, Italia. You have abandoned your followers. Innocent, Innocent! Leave them alone! They're children! Wrong! They are merely relics of the old world! Stop it! này càng ngày càng mạnh này Càng đến gần ông này càng mạnh này Chưa hết luôn ạ Ông này chưa bị đau luôn Ui càng ngày càng càng nhanh ạ À, ông khỏe thế ok chưa Từ từ là sao Sao lại chết Ơ okay. kìa Từ từ nhá Giết ông này mà làm sao để giết ông này Ơ kìa À đây đây đây đây Nhắm nhắm nhắm nhắm nhắm nhắm nhắm Become one again outlook though. Die! Become one again! and my soul shall rise Rồi sao? Giết ông này kiểu gì ta? Lấy cái gì về giết ông này? Ơ kìa! Ah! Ah! Ah! Ah! À, you đâu có kiểu Become one again. I am the weapon of the much. The sword Tao vẫn đéo chưa hiểu là giết ông này kiểu gì luôn à, Sao cho, giao cho Amicia giết nhở Chuột thì đéo điều được Become We shall be as one. Soon they will now join us. Don't miss. Come on, I can't reach him. Keep his rush away from the middle. Ah. Understood. Or the other the side. Again. All the angels will descend Over on the old. And my servants shall rise toward the firmament. The angels I know you're hungry. Hugo, now's the time. Soon à, con này né à? Ah. Ridiculous! Ah. No! No, it's impossible! You pay for this! Come to me! Come feed! Đù Né né này ạ What the fuck gì vậy? Thế mẹ giết ông này khó thế. Hôm nay bây giờ chỉ cần né thôi đúng không? Will descend of the old. Come We shall be as one. Soon you they will you join us. Come on, just a bit more. No! Don't leave He's me! Trapped. he has no more rats to protect him! Ơ kìa Đá Ôi Đá thì đéo cầm ạ à. the weapon of the You go, run! The sword of life. And my servants shall rise toward the Get firmament. My angel, I know you're no, hungry. You Don't miss. Soon you shall eat. <laughs> No, my angel. No, no, it's impossible. You pay for this! Come to me! Come feed! With this blood, ingratitude, and peace! Renewal! À, đánh khó thế à? phát nữa I sacrificed my flesh to become the crucible where everything unites. You cannot kill that which has been sublimated. Ơ kìa Ơ kìa Ơ kìa What the fuck mà đánh hôm nay mệt mỏi thực sự ạ à. phát Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa Mày bù vào nhanh vãi, đéo chạy ra được ạ à. Có vụt chúng đéo đâu nhỉ. feed. With this blood, incertitude, Get away from them! Renewal! We shall be as one. Hugo, Soon the they will join us. Con vợ mày. This is your last affront. I sacrificed my flesh to become the crucible where everything unites. You cannot kill has been sublimated! This is not your realm! Oh, from angel! Will this Còn vợ mày Như nào Như nào Mãi thằng già này Thằng tao chết đi sống lại mấy lần over. It's over. You're dead. Ba viên đá vào mồm. Bình thường mấy thằng lính ăn một viên đá vào mồm mà là tèo rồi, ông này chơi tận ba viên mới tèo ạ. À. Đại phán quan Ủa gì à? Vâng, và sau khi giết được ngài đại phán quan thì chúng ta đã kết thúc phần um, Innocence ở đây rồi. Và nghe nói là 2022 vừa rồi vừa mới ra phần mới thì um, tình hình là chúng ta sẽ theo dõi tiếp phần tới vào một dịp nào đó nhé và các bạn nếu ờ, thấy tựa game này hay nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh nhớ nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất và kịp thời theo dõi mỗi khi mình có video mới ra thế là series um, A Plague Tale Innocence của chúng ta đến đây là hết rồi phần Innocent đã hết và chúng ta sẽ đợi tiếp phần sau vào một dịp nào đó đẹp rời nhé. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em những uh, video tiếp theo. Bye bye. 3 ngày sau. À đủ. Từ từ anh em ơi, từ từ đã. Từ từ đã. Yes, that's all Lucas asked for. Is mommy going to get better with this? She will be alright, Hugo. Mommy is tough, isn't she? Just like you. That's right. I can't wait for us to find a new castle. Well, <laughs> you've got the taste of a king now. Có nhầm lẫn gì không vậy? What we can do. We have to leave the region first. Hiện after credit xong lại vẫn có chương 17 ở ờ. Vì mỗi chúng ta gặp Lucas và Patrick chỗ chiếc xe Patrick là mẹ đúng không? Ô oh. Hiện after credit lên rồi vẫn có tiếp chương 17 là sao? to go home? Yes. The nest is still there, but it's empty. Oh, Amicia, look! The rats are gone you for want to try your hand Let's at shooting? Not me. My sister's really good. Right, Amicia? All right. Let's have a go. Good. Good. The rule is simple. You have six stones, six possible shots. Try and shoot as many targets as possible. Are you ready? Ok, cái này là thi bắn à? Ok được rồi Tình hình là vẫn còn chương 17 Mình tưởng là Là là phần Innocence này đã kết thúc rồi chứ Ok chúng ta sẽ tiếp tục uh, từ chương 17 từ tập sau nhé Thời lượng uh, tập này khá dài rồi khi mà mình chết hơi bị nhiều Ok Thế nha Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo